Nỗi đau ở vào khoảng không trùm kẻ vừa đánh mất đi chính mình Của kẻ thoát khỏi tiếc nuối trong hạnh phúc mà nhắm niềm riêng Đêm, màn đêm, khi mà mọi người đã yên giấc Tiếng nước trong những vì sao cũng đã mỏi mệt là càng buồn thêm Mình tôi, mình tôi sầu trống vắng chỉ mong nỗi đau vơi đi một nửa Đã ba giờ sáng rồi đấy, cầu giấy vắng người tôi thấy trông giống đầu óc Bên trong lớp vỏ bọc nghe hồn chết chóc chưa đêm kiếm tìm Đời tôi như một bộ phim, đáng cay cho một chuyện tình Mỗi hôm đó hoa đã tàn anh tặng em Phím đàn không thể cất lên bài Tình ca khiến anh đau nhói Bây giờ em đòi chia ly Anh đây cũng giữ làm chi Thôi thì em cứ đi đi Khi đồng tiền thay đổi làm anh buồn thế Điếu thuốc buồn ngã gục trên ghế Từ cái đau khổ trên vết xe đổ của tình yêu Vô cứ đến hàng đêm Giấc mơ cứ đến hàng đêm Cho tim anh lại càng buồn thêm À nhìn đi nhìn lại anh vẫn bàn tay trắng tương lai Vì yêu em kiếp này Vợ anh đã là quá dài Những lần ham vui kẻ nét em thằng nào cứu Buông lời thân sắc trong vòng tay Bên ai em thằng nào cứu Sai lầm lớn nhất của anh là yêu em Sai lầm lớn nhất của em là quên Anh để theo một thằng nào đó Cùng những cuộc tình thoảng qua như cơn gió Em nói kia ô đẹp trai Em nói kia ô đa tài Em nói anh rất yêu anh Em nói anh rất cần anh Nhưng anh biết em cần tiền hơn hoài Tại sao thế, tại sao thế, vì sao thế hả em Thú vui duy nhất của em phải chăng là lên giường Tựa vào tường để cho thằng khác nó phang Yêu em online, quen nhau trong vài ba phút Rồi xa nhau trong bất diệt Những hôm ngồi nét thâu đêm Cái bánh mì cốc nước lọc trong cái bóng